vào ờ, lễ hội này thì rất nhiều người đến đây này và mọi người tập trung về đây và chơi những ngày cuối tuần ở chỗ này wow. à, năm nay có lễ hội câu cá ở đây nhé rồi nhé à. à, không phải bên này là dành cho con nít chơi này bên này thì dành cho người lớn rất là đông người chơi đây này. thì dành cho nít chơi nên là người ta làm một khu nhỏ nhỏ ra đây bố mẹ đưa con cái rồi cả chó con vào đấy này kia mùa đông gì ở đây thật sự là nhộn nhịp khi mọi người tập trung vào những cái nơi như thế này đây và hôm nay thì đã chuẩn vào cuối tuần rồi nên là cũng rất là đông chung ở Hàn Quốc thì mùa nào cũng có những cái lễ hội riêng nhưng mà mùa đông thì có những lễ hội trong mùa đông để con tập trung về đây rất là háo hức nữa. bán vé để mọi người mua này hôm nay mọi thứ đều lên giá cả rồi nó rất là trơn nên là đi từ từ ra thôi mọi người đi tấp nập hết này ở đây có những cái đường cho mọi người đi ngoài này là để mọi người đi kéo này wow rất là đông người thôi mình ra đây trượt một lúc đây năm nào mình cũng vào đây đi trượt nên là chuẩn bị đến đây để mình nhận đồ ngay chỗ này đây mình sẽ trượt cái nhỏ nhỏ này nhé cả nhà Đây là những, những ngày mà mình đi trượt đi chơi kỷ niệm ở trên đất nước Hàn Quốc này Cái bộ trượt của mình sẽ ngồi như thế này và mình trượt này Đấy, mọi người thấy không? Chắc mình có cô bé đang chuẩn bị trượt đấy Ừ. bé đang loay hoay chuẩn bị trượt 앞으로 가야지. 앞으로 가려. còn ngoài này thì nó sẽ bóng thôi rồi trong này thì bị mọi người chọc ấy lấy cây chọc để đi nên là nó sẽ nước hơn này Ồ, nhỏ trượt ngon đấy đạp phải kéo không đi nữa nữa Mà đau chân ấy. Còn những cái dịp lễ mùa đông này thì mọi người hay kéo nhau về này để chơi này và đưa gia đình cũng như là trẻ em đến đây chơi mà năm tới đây có cả trượt trượt băng với là những cái trò chơi khác như dạo này chắc là nhiều ít người trượt đấy người ta chỉ cần dành những cái này thôi mấy cái trò chơi này rất là người đây